các bác chỉ cần mang được cho mình bộ hột này vào sòng sới chơi thôi bộ hột này các bác chỉ cần đưa cho người ta lắc mình đứng ngoài đánh theo tỷ lệ ví dụ các bác làm nghiêng xỉu nó là nặng xỉu đó ạ thì nó với tỷ lệ 73 à, 64 hay là 82 thì bên em sẽ làm cho các bác và cái bộ hột này nó sẽ về với tỷ lệ xỉu là như vậy ví dụ 7 chén xỉu và 3 chén tài và ngược lại nếu như các bác làm nghiêng tài và nặng tài thì nó cũng sẽ như vậy là 7 tài và 3 xỉu và với cái bộ đồ chơi hột tài xỉu nghiêng tài nghiêng xỉu hay nặng tài nặng xỉu này khi mà nó về tỷ lệ như vậy nó sẽ xen kẽ nhau chứ không phải là nó về liên tục ví dụ 7 chén xỉu hay là 7 chén tài các bác nhá và sau đây em xin phép được giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi hột tài xỉu nghiêng tài nghiêng xỉu hay còn gọi là bộ tài xỉu nặng tài nặng xỉu này đây nắp và chén hoàn toàn là nắp chén chợ hột đây là hột này là hột nghiêng xỉu khách đặt bên em với tỷ lệ là 73 có nghĩa là 7 chén xỉu và 3 chén tài và bây giờ em sẽ test thử tăng tích cho các bác đây em test luôn cả nắp chén hột hoàn toàn là không tăng em à, dọi đèn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 một tài này một không này một xỉu này một đều này hai xỉu hai một này ba một này ba hai này ba đều này bốn ba này năm ba này 63 này 73 này đó các bác thấy đúng không ạ 10 chén thì 7 chén xỉu và 3 chén tài đúng chưa ạ và với cái bộ hột tài xỉu nghiêng tài nghiêng xỉu hay còn gọi là bộ hột tài xỉu nặng tài nặng xỉu này thì tất nhiên nó sẽ có lúc mình gặp chén phản tài xỉu thì gặp chén phản là chuyện bình thường rồi đúng không ạ nhưng mà may mắn ở đây